cái gì cũng tè gì ạ dạ. quá ông con ông con cái clip này của thằng độn nếu cười tôi làm con luôn tôi thích đâu thích coi uh, mấy người trai đâu thích coi gái à biết thi vậy vậy mà bảo thương vợ thôi kìa thích là thích khác là thương là khác à, đờ à, mờ cậu gái thì coi tình lum cô cô trai đéo chịu đâu à, cô trai bên D hả ừ, ừ, đâu phải như ông đâu cô, cô trai mà ông chắc con gái mẹ <laughs> gái mới thích cô trai như sao cắn không à vậy dạ. cắn không à cấm hả <coughs> cấm ôi rồi không có chơi bd nha đồ cắn quá hoài chuồng Trời chưa tới Cái gì? Trời chưa Ủa ông tới chỗ mấy ngựa vậy Mấy ngựa làm gì? Mới gặp tôi đó chứ tôi đang đủ mới đợi ông mòn đít đây nè Đợi tôi nhận nhiệm vụ à? Trời đủ Tới chiều đang coi cuốn ba điều Ủa ông, ông fan của con trăm bảnh mà à trong bãi là con gì bà hai chim đấy chim mơ đấy Ủa? thấy hai ờ, trăm bảnh mà đâu chứ nó trong bạn của tôi đâu của ông của ai vậy đấy? không phải nó cho tôi tiếng không năm không ai mà nè nhà nghèo ba má đông đâu ra đâu đâu rồi coi cái uh... nè tích tôi tiếng năm không hai mà alo có năm chục ngàn à cái gì năm chục, có năm chục cái đồng tiền vàng à cái nick của tôi chứ gì đúng ông có nick ai vậy ông quay cọt ông nhìn đi nick tôi nào tôi để avatar đi còn tiếp để bún rồi ông rồi anh chạy lên xuống xuống xuống 好看。 tới mấy giờ kìa 5 giờ, 5 rưỡi gì đó Tôi trả lời 5 rưỡi á Ừ Chứ vậy Ai biết đâu đó hỏi kìa Ngồi trò kìa chung đến mấy giờ vậy Ủa vô trận hả cùng miệng Tôi đập bơ <laughs> tôi lại giữa <coughs> bốn giờ tôi ra có tiền ủa không có nhiêu tiền 不要帮我斗比较，通通拿那 copy 他。不要帮我斗比较，通通拿那 copy 他。小僧是出家人，没想过儿女绕膝。 lương rồi hả ta xưa nó nghe nói 4 giờ nghỉ bữa nay là 31 30 chứ mai là 31 chứ ờ mà, sao nó 31 mà, mà, mà làm chỗ nó thường thường thì hình như là ngày ờ, ngày 10 mới mới nhận Unit, stand Assemble quickly now. Arm up. The left siege tower is advancing. Hay là nó mượn mẹ ta? tôi nghi mượn quá tự, tự nhiên hôm qua mới nói hôm nay có tiền thôi chứ Form up! Get into position! Units, assemble! Form up! Ngã tướng nhìn thành động quay bì! Get into position! Units, assemble! Form up! Form up! Units, assemble! Get into position! Our battering ram is advancing. con bên kia rồi tôi bên uh, cổng A mà tôi đang đẩy cái này vô nè tôi cũng đang đẩy vô nè quá để chậm lâu quay má trên A hai thằng đứng luôn á ghê unit assemble. Tôi cũng định dậy em má đứng dưới đây cầm pháo bắn gì ngang tướng trời ơi Kém xíu sụt ngang đầu tướng Ôi tê tê tê tu bên đây lên rồi để tôi lên luôn nha Mình lên đang lên bơ này Tên mà đập vô ai rồi, tên mà đập vô ai rồi Đang lên bơ này Tên mình nó đập full vô A rồi, để tôi lên, tôi lên, tôi lên quá What happened? cộng chính bị đập luôn rồi má rồi dịp đem bảy hết đem bảy chết rồi đúng ơi chiếm được a luôn rồi anh gặp bo nè chiếm được a rồi gần qua b không đây nó tôi bắn a chiếm được rồi qua b ở bên b nhìn đông vậy ai tướng ai đang tướng đây nè cung rồi nữa tôi đang qua tôi đang qua quay quá cả đóng tướng luôn đủ quá năm tướng luôn á cái tướng bảy tướng bảy thằng không phải năm hàng đâu quả chặt của mình đi chơi luôn có tôi nè có tôi qua rồi nè luôn cứ chơi đi đừng sợ phiên này chấp mẹ bắt tướng rồi đây chơi luôn chơi luôn được chị hàng thôi không cần gấp đó anh em mình làm được em yên tâm tập vô đây luôn má đập đi không chơi đấm tứ mẹ cho tập đi tập đi chồng chết mẹ chết mẹ chết mẹ đây tôi đang giết bốn tướng qua đây nè rồi chết hết tướng rồi má đâu vậy cùng bắn quá trời luôn ashes to ashes dust to dust tôi quá trời tôi đang gặp a đập đập b nè đập vô tới b rồi Your unit is retreating. Death summons you. Child B luôn nè. Palm up! Palm up! Unit, assemble! Ủa Long đi qua rồi Get into position. À, đập lại thơ thơ này. Form up. Tôi đang đập B. Assemble. Phá bình B đọc qua chiếm nhanh, chiếm nhanh. Form up. Chút xíu thôi. Cố lên. Get into position. Units assemble. Form. Ok, được mấy rồi. Form up. Units assemble. Get into position. Form up. Form up. Phá bình B đứng. Không đi uống nước. Không phải bị. summons you. Cái tôi cho nó luôn. Cái cọc này đến đây nè. Tôi sẽ lên không này chồng. bắn tôi quấn bánh cục này ra à? Mà nó bắn đau lắm. có tướng à, có tướng à, con tướng à chơi luôn. Thôi nè. tôi tôi lấy lớn thằng này Child's play. Ashes to ashes, dust to dust. đồng tướng lắm, đồng tướng lắm, đồng bê đồng tướng lắm. Tôi Dặn dặn đi giết mấy cung đi. Tôi tôi tôi tôi tôi tôi. Ô tôi hết lên, dạ, tôi hết lên, tôi đi lên. Để lên sao đi. Đồng quá, đồng quá, rút rút rút. Ông quay tôi đến rồi, tôi mới đi đến Để đừng tím vô luôn Đi đây away for my might. Form up. vùng đầu á Trung ơi, bắt giết con mi, Trung bắn đầu á. Đường xe nè, đường xe nè mà cũng bắn đầu á. thấy thấy mấy thiếu lâm tự tụi giờ mấy ngựa hả mấy thiếu lâm tự luôn tự lên con gì bà ờ thiếu lâm tự luôn tự tử thiếu lâm tự á em biết nè không thấy à, không thấy nó đứng nó múa hả à. 18 tháng à đồ má này mà nó quýnh ghê thiệt chứ quét luôn kìa là mấy cưỡi ngựa hả không nó đi dưới đất chạy bộ người... chạy đầu chọc thiếu lâm tự à, biết không ma không thiếu mấy thằng đệ tử thiếu lâm tự còn biết đéo có coi phim vậy luôn đó giờ chơi game mình biết chứ tôi mà có cái ạc đó trên đi tôi tặng gái chứ ai rảnh nên tặng ông vô trận nha tôi đi rửa tay cái nãy ăn không chưa rửa tôi nghe nói làm siêu thị khó lắm đúng không Trung? bán hay là bảo vệ làm về gì? Không biết nhưng mà cái ông nhà bên tôi là làm về nhân viên rồi cái bên nhà tôi là ngày nào về ừ. cũng than thì nó rác lắm nói chung là mệt nói chung là nó kiểu như bán nó giao tiếp nhiều vậy rồi uh, qua chạm con vụ qua chạm rồi qua chạm tức là mấy đứa nhân viên cùng như, như, như làm chung đồ đó nó uh, nó, nó, nó, nó không thích mình hoặc là nó làm gì đó hoặc mình làm gì đó mà nó không thích đồ cãi lộn đồ này kia vậy như vậy rồi uh, mình làm thí dụ mình làm đúng mà uh, cấp trên kêu làm sai thì mình phải chấp nhận thí dụ vậy à. nhưng mà nghĩa đâu có làm về kiểu nhân viên nghĩa làm về tiệm bánh mà tiệm bánh thì nó nhân viên tiệm bánh chứ gì nó nhân viên đứng mang bánh nó là nó là đầu bếp tiệm bánh nó ừ. làm bánh nó đầu bếp đúng không ờ thì nó cũng làm đầu bếp nó cũng nhân viên trong cái siêu thị đó có cấp trên cấp dưới rồi luôn tôi biết mà nó nói là chỗ nó dễ lắm

ordering to advance. Ông đánh bê tôi luôn hả? Our battering ram is advancing. Ông đánh chơi. Yes, Captain. command. Yeah. Units, assemble. Form up. Mặt Giỡn với tôi nè. Tôi là vua mà. Form up. Má vui vậy đứng đi. Đứng đứng tôi tôi. Đứng đứng chì đào mấy tướng nha mày cái đạo Form up! Advance! anh em đập lên luôn rồi Đập lên luôn Đang nào đánh ở đây đây đây đây đây, đây. tôi lính tôi đang ngoài nãy lại đây nó đang ngoài nãy đây đây đây đây nè ờ à, nó đang chạy qua này, cái cái công thành á ờ thôi ông đẩy mẹ luôn đi ông đẩy vô đi ông ông chuột phải cho chuột trái chuột bình trên cho đẩy mà không có sao đẩy không được đây nó đỡ đang sử dụng kéo hiểu được chưa được chưa không được chưa đẩy được không không mà đứng Units, several, form up. Get into position. Tôi lên đây tôi quýnh như một con chó đây. Stand ready. Our battering ram has reached the gates. Wait. Form up. Move it. Child's play. Đã chưa? Form up. Units. Assemble! Form up. Form up! Get into position! Form up! Form up! Units! Assemble! Form up! Form up! Get into position! Our team has captured the 3. Listen to my order! Có cần không? Tôi tôi đang tới với cậu đấy tôi cũng đang chơi lên trên không mình đồng solo với hai tướng dữ rồi chồng mạnh mà còn một tướng rồi Oh, Mark! Oh, Mark! Units, assemble! Get into position! Oh, Arm up! Or two! To me! Captured a point. Kiếm cộng chưa? Rồi rồi, mày, mày, mày lấy lính, mày lấy Form up! Get into position! Kiếm cộng cho luôn. Units, assemble! Cộng đâu? Cộng uh, ờ, bên bờ sông hả? Form oh, up! Form oh, up! Get into position. Form up. Units. Má đi đâu vậy? Chạy chạy lên. Đây đây tôi vô đây, chạy về quẹo chơi nó. Lên cái ông mà ba. Bắt bắt tường vô, bắt tung vô. Má nó bị hai tướng quýnh là chung má tao bị hai túi với một người quýnh một người lính nó quýnh ỉa luôn nè chúng rút rút rút rút đông luôn đông quá đặt tôi đây Unit, rút rút rút form up form up get into position form up rồi lên ờ, đánh đánh đánh, đánh mấy con cung kìa đừng đánh mấy đó đánh cung rồi bị diệt mấy cung không tôi đúng tôi đúng tôi phụ tem tem đi đây quấn quá gì tưởng luôn thôi một thở rồi leo lên chạy à bốn tướng luôn mọi người Child's play. Arm up on me. bốn năm tướng giết, tự tìm cách tự giết à, hai tướng là ờ, đứng lôi tôi luôn kìa. Chạy chạy chạy chạy. Đứng lại. <laughs> play. Chết mẹ đi lộc đấy vậy. Ashen to ash, you dust form up. Mai còn tưởng làm vậy nè. Get into position. Form up. Units, assemble. Hey, Black One. Arm up. Units, assemble. Get into position. Ashes Arm up. Ashes assemble. to Get into position. Summons you. Units, assemble. Arm up. Get into position. Units, assemble. Form up. Units, assemble. Form up! Get into position! Form up! Form up! Units! Assemble! Form up! Form up! Ashes to ashes, dust to dust! Get into position! Units! Assemble! Form up! Scatter before my might! Attack! 活者死，速战速决吧！Má cái thương của quen Vũ được khỏe vậy? Death summons you. Má đông quá, rút rút rút rút. Our reinforcements are attacking from the harbor. Assemble. Form up. Form up. Ở xe đặt lên lên lớp chứ qua qua qua qua cứu qua cứu qua cứu qua. Units assemble! To position! Arm up! Arm up! Attack! Ah, unit xe đồng dữ lắm. Đứng không? Attack at unit! Assemble! Get into position! Form up! Form up! Units! Assemble! Get into position! Ba bị lính chọc chết luôn! Trung ơi, xe đông lắm Trung ơi, đừng đừng đừng chiếm cộng nữa, qua cứu, qua cứu đi. Đây đây đây đây, đây muốn sơ này. Giờ chạy qua đây Hết đây đến được quá Đâu đồng dấu cặp nữa Hết rồi, kiếm hết rồi Không, chi kiếm xe xong rồi nó còn dấu ở trên nữa Unit, assemble, form up Đây, chó rồi với tao Form up Mình xin với mình quay à Nắm lộn rồi Hai tướng dữ vậy Lên Position Tao làm hai tướng luôn chứ đừng giỡn enemy captured the point. Our team has captured Form up! Form up! Unit, assemble! Get into position! Đánh Metal Division! Units, assemble! Attack! Attack! Position! Form up! Capture the point. Child's play! Phải đông quá chạy ra! thì lên lớn này, đi lớn à Ông đi lên đấy hả? Đấy, đang chạy nhà nhà luôn rồi, chơi luôn lớn Còn đông lắm đi! Má này bay lên ờ, của đóng cung bên đau quá Thắng rồi Đại coi Ép luôn 好。